thì đây là một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa tính năng mà khóa ga khi nước cạn nồi á, thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như đây ừ, thì khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi thì cái que này nè nó sẽ khóa ga còn khóa ga mà khi nước cạn nào tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này khi ngọn lửa mà tắt không cháy làm nóng cái que cảm biến này á, thì nó sẽ tự động khóa ga chỉ sau 5 đến 7 giây ở cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi này á nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì có một số bếp nó chỉ có thêm cái nút 3 giây này nè thì nó cũng có thể tăng cái nhiệt độ của que cảm biến đó lên thêm nữa là 300 độ thôi nó cũng sẽ khóa ga thì để khắc phục thêm luôn cái vấn đề đó thì shop rẻ hơn khuyến mãi đã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 còn một số bếp mà nó có thêm cái nút 3 giây này rồi á thì shop sẽ ờ, tích hợp vào cái nút 3 giây này các bạn sẽ đè giữ này 3 giây để nó sáng đèn lên nè khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để tắt đi bạn nào có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được ở vị trí số 1 đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước nè giá 1 triệu 7 thì các bạn đã lựa chọn cho mình được một con bếp mà mình ưng ý và phù hợp với mức giá mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp lại cái vị trí ngay con đó chụp màn hình lại ở đó và các bạn sẽ gửi kèm thêm cái mã số này ở trên cái con đó đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem ở vị trí số 3 này đây là dòng bếp được sản xuất vào năm 2017 cũng đã được gắn cái công tắc rang có mặt men chống xước nhưng giá của nó thì chỉ có một triệu rưỡi thôi vì cái mặt của nó đây đã bị ố nè và trên nắp này nó cũng có một vết à, vài vết cấn thôi ừ. và vị trí số 4 Ri này mặt men chống xước giá 2 triệu bếp này sẽ lắp cái công tắc rang vào ở vị trí số 5 giá 1 triệu 6 cũng là lòng dòng bếp mặt men chống xước đã được gắn công tắc rang số 6 dòng bếp Paloma mặt men chống xước nè thì shop sẽ gắn tích hợp cái công tắc rang vào cái nút 3 giây này tiếp theo số 7 đây là dòng bếp có mặt sơn tĩnh điện có chức năng thì nó sẽ có những cái chức năng như là nấu nước nấu cơm nấu cháo ở bếp bên trái này còn bếp bên phải thì nó sẽ có là chọn nhiệt độ chiên và nút 3 giây ở bếp nướng thì nó sẽ có hiện giờ nướng và nướng là nướng hai tầng lửa nè số 10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 thì nó cũng sẽ có những cái chế độ là hẹn giờ nấu bên trái đây nấu cơm nấu cháo còn bên phải thì nó sẽ có nhiệt độ chiên nấu nước hâm và nút 3 giây ở bếp nướng thì nó cũng sẽ có hẹn giờ nướng nhưng mà nướng thì nó chỉ có một tầng lửa thôi bếp này nó nằm ở cái giá là 4 triệu rưỡi số 16 Rinnai có mặt kính cường lực viền inox thì đối với dòng bếp này là nó phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp thì những cái chức năng nấu nướng của nó nó cũng giống như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà những cái vị trí này nó sẽ thay đổi từ bếp bên phải hoặc ra bên trái hoặc là bên trái qua phải để tùy theo cái à, thói quen và phù hợp với cái người sử dụng ở bếp nướng thì nó sẽ có thêm tính năng là nướng tự động theo cái loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử số 17 dòng bếp Paloma thì đối với dòng bếp Paloma này á, thì nó sẽ có hẹn giờ được cho cả hai bếp nấu và bếp nướng nhưng mà nó chỉ sử dụng chung một cái màn hình hiển thị thì ta chỉ có thể hẹn giờ cùng lúc một bếp nấu và một bếp nướng cùng lúc thôi chứ không thể nào hẹn giờ cùng lúc hai bếp nấu được tiếp theo đến với một số dòng à, bếp ga âm đây, đây là dòng bếp Rinnai mặt kính tràn viền màu đen thì nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu và nướng đây. hẹn giờ nấu cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng này những cái nấm tròn xoay đó nấm tròn này đó là công tắc bật tắt bếp cho từng bếp đây bên ờ, phải bên trong và bên trái còn ở phía bên ờ, trái này thì nút này là của bếp nướng bật tắt bếp nướng ở phía dưới là hộp pin số 18 đây là cái hàng trưng bày mặt men chống xước màu đen tiếp theo số 19 giá 6 triệu rưỡi thì à, đây là dòng bếp được à, dùng nước thôi ừ. ở phía trên này cũng vậy mặt men chống xước hàng dùng nước, Rinnai bếp này được sản xuất vào à, tháng 9 tháng 8 năm 2019 à. tiếp theo thì có sẽ có một số dòng bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn chưa có vệ sinh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 giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái tính năng của nó mặt sơn tính điện nó có cái nắp che đầu chia lửa này nè nó bằng inox thì cái nắp che đầu chia lửa bằng inox ta có thể sử dụng được thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt có một số bếp á, mà nó sử dụng cái nắp sắt á, thì khi sử dụng một thời gian nó sẽ mục chân nó rớt ra thực tế như cái nắp này đây đã sử dụng một thời gian thì nó đã một chân nó rớt ra rồi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 đối với bếp mà nó không có cái nút 3 giây này á thì shop sẽ khoan một cái lỗ để bắt cái công tắc vào đây thì khi sử dụng các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái này sẽ mở cái tính năng ra nó lên thì ở cái que cảm biến phía bên trái này nè nó sẽ lên cái nhiệt độ tối đa không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa các bạn mà không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải sẽ tắt tính năng đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn đối với bếp mà nó có cái nút 3 giây như bếp này á thì các bạn mà muốn sử dụng cái công tắc rang đó thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này thì các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ cái nút 3 giây này nè để nó sáng đèn lên và khi sáng đèn lên thì nó cũng sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến ở phía bên cái nút 3 giây này lên nhiệt độ tối đa không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để tắt đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại và tôi sẽ kiểm tra nhiệt độ của bếp bên phải nhiệt độ bếp bên phải đây 230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 Vậy đây cái hộp pin này các bạn có thể không sử dụng luôn Không cần phải sử dụng pin nữa Nhưng khi cúp điện á, thì các bạn sẽ lại không sử dụng được bếp Thì để khắc phục thêm mấy vấn đề đó nữa Thì shop sẽ tặng kèm cho các bạn thêm một cặp pin đại theo bếp về này Thì các bạn có thể sử dụng cùng lúc song song Giữa pin và nguồn 3V Cùng một lúc không ảnh hưởng gì Khi cúp điện thì các bạn có pin để sử dụng Còn khi có điện lại thì các bạn lại sử dụng qua cái nguồn 3V này không có phải lo ngại vấn đề về à, điện và pin nữa bếp bên à, phải của tôi đã khóa ga sau cái chế độ là nước cạn nồi bếp bên trái này cũng đã vừa phá đây ừ, công tắc thì đang ở vị trí là mở nè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 nếu mà có lỗi gì về kỹ thuật á, trong 10 ngày đầu thì tôi sẽ đổi bếp mới có giá trị tương đương shop rẻ hơn khuyến mãi có cái ờ, chính sách cái gói ờ, chính sách bảo hành VIP dành cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh khi mà nhận được thông báo lỗi á, về sự cố của bếp á, thì chỉ trong 3 tiếng đồng hồ thôi shop sẽ khắc phục cái vấn đề đó có shop sẽ thay đổi một bếp bếp khác có giá trị tương đương cho quý khách bạn nào mà có nhu cầu à, sử dụng cái gói à, bảo hành tiếp đó thì có thể liên hệ đến à, shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được